Biên niên sử Atlantis Phần 1 Nguồn gốc thần thánh của nền văn minh Atlantis Một nền văn minh huy hoàng với công nghệ vượt rất xa văn minh của nhân loại kỳ này Họ nắm giữ các bí mật công nghệ chế tạo và khai thác năng lượng từ tinh thể thạch anh Năng lực điều khiển vật chất bằng ý nghĩa Dựa trên cơ sở này đã giúp nền văn minh Atlantis thống trị toàn bộ địa cầu suốt hàng nghìn năm Ngày nay, dù cho các sử liệu về nền văn minh Atlantis đã thất lạc và sai lệch rất nhiều, tuy nhiên thông qua tu luyện có được công năng nhìn về quá khứ, thêm nữa là phương pháp thôi miên hồi quy để giúp con người trực tiếp nhớ lại tiền kiếp của mình. Nhờ đó mà chúng ta đã có thể hiểu biết đến mức chi tiết tường tận nguồn gốc của nền văn minh Atlantis, sự hình thành và quá trình phát triển cũng như diệt vong của nền văn minh thần bí này. Tại đây, Duyên Vạn Cổ xin tạm tóm lược những tài liệu quý giá đó trong ba phần. Phần 1. Nguồn gốc thần thánh của nền văn minh Atlantis. Phần 2. Atlantis thời kỳ suy tàn tạo ra người đầu bò, người cá. Phần 3. Đại hồng thủy nhấn chìm Atlantis. Ai Cập, Maya ra đời. Phần 1. Nguồn gốc thần thánh Hiện nay có nhiều giả thuyết khác nhau về Atlantis. Có người cho rằng đó là một đại lục có thật vì bờ biển địa Trung Hải còn sót lại một vài di tích của một nền văn minh cổ xưa mà không ai biết rõ. Người khác cho rằng đó chỉ là một huyền thoại được người xưa tạo ra để dọa nạt dân chúng mà thôi. Có người hiện đại biết đến Atlantis chủ yếu thông qua các bản viết tay của triết gia vĩ đại Hy Lạp Plato được ghi lại trong cuốn Timaeus và Proteas Plato đã kể cho học trò rằng chính Salom, sử gia lừng danh của Hy Lạp khi du hành qua Ai Cập để học hỏi, đã được các vị trưởng lão xứ này tiết lộ về một đại lục lớn bị chìm sâu xuống đáy biển vào khoảng 20.000 năm trước đó. Plato ghi chép lại lời dạy bảo của Salom về lục địa với nền văn minh rực rỡ nhưng đã suy thoái vì tham vọng điên cuồng của những người lãnh đạo, rồi bị chìm sâu xuống biển bởi trận động đất khủng khiếp. Ngoài trừ những ghi chép của Plato, các nhà khoa học gần như không thể tìm được thêm bất kỳ tài liệu khả tín nào để nghiên cứu về nền văn minh Atlantis. Nếu đúng như Plato mô tả, nền văn minh này đã tồn tại từ cách đây 20.000 năm. Điều đó khiến cho các sử liệu ghi chép dù có đúng đi chăng nữa thì cũng đã bị phá hủy bởi thời gian hoặc thất lạc vì các thiên tai thảm họa. Điều này khiến cho việc nghiên cứu lịch sử về Atlantic theo con đường khoa học thực chứng, tức là chỉ tin những gì sờ được, thấy được, tái hiện được là gần như không còn hy vọng. Tuy nhiên, vẫn còn một con đường khác tinh tế, chuẩn xác và trực tiếp hơn giúp chúng ta tìm hiểu vô cùng rõ ràng về các sự kiện xảy ra trong quá khứ đó chính là thông qua con đường tu luyện và khoa học tâm linh mà nhìn về quá khứ. Vậy phải chăng là chúng ta sẽ thực hiện du hành thời gian? Thực ra không hoàn toàn đúng như vậy. Khoa học ngày nay đã phát hiện và thừa nhận rằng ngoài không gian vũ trụ chúng ta đang sinh sống vẫn còn tồn tại rất nhiều chiều không gian song song với các quy luật vật lý kỳ lạ tồn tại đồng thời cùng vũ trụ chúng ta. Ở một không gian đặc thù mà tại đó trường thời gian gần như không tồn tại. Tất cả các sự kiện trong vũ trụ đều được ghi lưu lại vĩnh cửu tại đó. Không gian này được các nhà thần học phương Tây gọi là Thư viện Vũ trụ Akashic, các lạc ma mật tông gọi là Thiên niên bất biến. Quý khán giả có thể xem lại video về Akashic trên Duyên Vạn Cổ để hiểu hơn về thư viện này. Quay lại câu chuyện của chúng ta, thông qua tu luyện Phật gia với con mắt thứ ba được khai mở, một người tu luyện đã ghi chép lại một bộ tài liệu về lịch sử trái đất vô cùng quý giá. Tại đây, Duyên Vạn Cổ sẽ gửi đến các bạn các ghi chép về Atlantis trích từ bộ tài liệu này và chúng tôi tạm đặt tên nó là Nguồn gốc thần thánh của nền văn minh Atlantis. Lục địa Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và sức có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến trúc đặc biệt giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ máy móc tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Thời kỳ này được tiết lộ rằng là thời của thần Apollo vĩ đại. Sở dĩ gọi đó là thời kỳ của thần Apollo bởi vì thần Apollo đã chuyển thế, truyền pháp tại thế gian, rồi sáng lập ra nền vương triều vĩ đại này. Cũng giống như thời kỳ văn minh lần này do Phật Thích Ca Mâu Ni truyền pháp và khai sáng, Ông chuyển sinh là một người văn võ song toàn, dũng mãnh, thiện chiến, hành sự thuận theo thiên ý. Ông đã đánh bại tất cả những bộ lạc tà giáo, thống nhất toàn bộ đại lục này và trở thành vị giáo hoàng đầu tiên. Vì ông là người truyền đạo nên toàn bộ dân chúng thời đó đều tín ngưỡng thần Apollo. Vương triều do thần Apollo khai sáng là một vương triều kết hợp chính trị và tôn giáo, dùng tôn giáo thay thế chính quyền Thời kỳ huy hoàng này kéo dài liên tục 20 đời vua. Mỗi đời vua đều tự xưng mình là con của thần Apollo, là dòng dõi của thần. Khoa học kỹ thuật của họ hoàn toàn khác so với ngày nay. Họ nghiên cứu nhắm thẳng vào khoa học thân thể người, chú trọng thiên nhân hợp nhất, giữ gìn nền văn hóa thần truyền chính thống. Tiếp theo, tôi sẽ miêu tả một vài phương diện về thời kỳ này của thần Apollo. Dân tộc của họ có tên là Anaye nghĩa là dân tộc mang dòng dõi của thần. Ngôn ngữ được dùng là tiếng phạn cổ Sanskrit. Ngoại hình của họ giống người phương Tây da trắng, tóc màu bạch kim hoặc vàng sậm. Hình tượng nam sức tuấn tú và lực lưỡng, hình tượng nữ thì mỹ lệ đoan trang. Để dễ hình dung, họ trông giống như người Ukraine và Belarus ngày nay. Trang phục chủ yếu là áo dài màu trắng hoặc vàng. Hoa hồ đào được chọn làm quốc hoa. Kiến trúc đô thị tương tự như phong cách kiến trúc của Tây phương cổ đại từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát hiện một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Những cung điện được xây bằng đá xám rất hùng vĩ, tráng lệ và trên tường được chạm khắc những hình vẽ kể về các câu chuyện thần thoại và những vị anh hùng, những hình khắc cực kỳ tinh xảo và đẹp. Mỗi khu vực được biểu trưng bởi những tòa tháp hình khối cao 100 mét. Còn ở thành phố lớn thì những tòa tháp biểu trưng này có thể cao đến 200 mét. Có các đạo sĩ tu luyện ở trên đỉnh tháp. Những tòa tháp này còn được dùng để quan sát thiên văn và tổ chức các nghi lễ tôn giáo lớn. Thời đại của thần Apollo là thời kỳ cực thịnh của nền văn hóa thần truyền chính thống của người da trắng phương Tây các lục địa khác đều phái sứ giả đến đại lục Atlantis để học tập những công nghệ tiên tiến của xứ sở này. Thương nhân từ khắp nơi cũng thường xuyên lui tới để mua những món đồ thủ công tinh mỹ nhất, vải vóc, kỹ thuật y tế cùng với rất nhiều loại dược phẩm khác nhau, các chủng loại động thực vật để mang về đất nước của họ. Tuy nhiên, một hiện tượng thú vị là các loài động thực vật thần kỳ ấy khi mang sang vùng khác chỉ duy trì được một thế hệ bởi vì không có thần lực gia trị cũng như thổ những đặc thù, nên những thế hệ động thực vật được sinh ra sau sẽ trở về kích thước ban đầu. Quân đội vào thời của thần Apollo rất hùng mạnh, họ chủ yếu vận dụng pháp thuật để tiêu diệt quân phiến loạn hoặc tà giáo. Khi hai phe chuẩn bị giao tranh, đầu tiên họ sẽ mời một vị trưởng lão có pháp lực cao cường nhất trong tôn giáo đến để tiêu diệt nhân tố tà linh của tà giáo ở không gian khác – đang khống chế đối phương gây chiến tranh, làm tê liệt tư tưởng của quân đội đối phương. Sau đó triệu tập những thần thú ở những cảnh giới khác nhau, bao gồm cả rồng biết phun lửa, để tiêu diệt đạo quân của phe địch đối ứng ở không gian khác, khiến cho thân thể của họ ở không gian khác bị tổn thương, biểu hiện ở không gian vật chất là mất khả năng chiến đấu. Cuối cùng, những kỵ sĩ thánh chiến theo lệnh xuất binh đánh một trận là quét sạch hết thảy quân địch. Bộ binh đã như thế, ngay cả hải quân của họ cũng bất bại, Chiến thuyền của Apollo tung hành khắp các đại lục, đi đến đâu nơi đó đều phủ phục quy hàng. Các vương triều trong thời đại của Apollo đều có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế toàn thế giới. Bởi vì đây là văn hóa thần truyền chân chính, nên từ các ngành nghề trong xã hội, trí huệ và kỹ năng của con người, cho đến các loài động thực vật đều được thần lực gia trì trở nên vô cùng phát triển và tốt đẹp. Hạt gạo rất to, mỗi củ khoai tây nặng hơn 2 kg, ngựa có kích thước gấp đôi ngựa ngày nay. Trâu bò nặng 900 kg, tơ lụa của họ vô cùng nhẹ, mềm mại và thanh tú, kiểu dáng đa dạng, màu sắc diễm lệ. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác rất tinh xảo, độc nhất vô nhị và chứa đựng nền văn hóa thường truyền. Mỗi sản phẩm đều là một tác phẩm nghệ thuật để đời. Về y học, đan dược do các đạo sĩ luyện xuất ra được bán trên khắp các đại lục trị được rất nhiều bệnh nan y người Atlantis có tiêu chuẩn đạo đức rất cao. Nhờ ảnh hưởng của tôn giáo, quan hệ giữa người với người rất hài hòa. Bởi vì toàn dân đều có tín ngưỡng nên họ đều đối đãi với tất cả mọi người như người nhà của mình. Họ cố gắng làm ra những sản phẩm tốt nhất để cho người khác sử dụng, còn bản thân thì dùng những sản phẩm bị lỗi. Tất cả mọi người đều hành xử vô tư như thế. Ngoài ra, họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Về thương mại, ngoài các giao dịch tiền tệ, họ còn trao đổi hàng hóa. Những thuyền buôn lớn của vương triều Apollo đều được hộ tống bởi các kỵ sĩ thánh chiến. Họ giao thương bằng đường biển trên toàn cầu. Tất cả củ cải thuộc sở hữu của quốc gia được dùng làm phúc lợi xã hội phân phối cho người dân trong nước. Ở phương diện hôn nhân, họ chú trọng huyết thống thần chủng không cho phép cưới người ngoại tộc. Giai cấp quý tộc thường tổ chức hôn sự cho người giai tầng thấp. Phụ nữ ở Atlantis hội tụ các yếu tố về trí huệ, nhan sắc và đạo đức cao thượng. Họ là sự lựa chọn số một của các bậc quân vương hoàng tộc trên khắp thế giới. Về phương diện bồi dưỡng thế hệ tương lai, mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều được đạo sĩ cao cấp ở địa khu đó bốc quẻ xem số mệnh dựa theo sự an bài của thần mà hoạch định ra đường đời cho đứa trẻ. Nhờ vậy đứa trẻ có thể được bồi dưỡng theo khả năng thiên bẩm của mình mà trở thành nhân tài của quốc gia. Về giáo dục, do bản chất của nền văn minh này không có máy tính nên họ lưu trữ thông tin bằng cách sử dụng năng lượng cơ bản của vũ trụ để họ có thể khai thác bằng năng lực tâm linh. Họ đã có những sản phẩm giống như giấy để dạy trẻ con đọc và minh họa cách phát triển khả năng tâm linh và các thứ khác toàn quốc đều có các trường học tôn giáo, chia thành 3 cấp học. Cả nam lẫn nữ đều phải hoàn thành 7 năm tiểu học và 5 năm trung học. Những người có khả năng thiên phú sau khi trải qua kỳ thi sát hạch sẽ được học tiếp lên đại học tôn giáo. Bậc đại học dạy về học tập các kinh điển ngôn ngữ văn tự rất khó hiểu, nó rất gần với ngôn ngữ của thiên quốc người da trắng – những đạo sĩ cần phải đạt đến cảnh giới cao thâm mới có thể được vận dụng năng lượng mở ra cánh cửa pháp thuật. Đại học tôn giáo chủ yếu dạy về các loại phép thuật cao siêu và các phương pháp tu luyện. Người bình thường nếu ngoan cố vận dụng chúng thì sẽ lập tức bị cạn kiệt sinh lực, nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không sống nổi quá 7 ngày. Những đạo sĩ này sau khi được tốt nghiệp sẽ thành người bảo vệ chân lý, là sứ giả của thần truyền đạo nơi thế gian văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi nên các môn khoa học phát triển rất mạnh với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là phép lạ. Trong quá trình học về năng lượng, họ đã học được cách giữ cân bằng trong việc ăn uống của mình. Điều này đã loại bỏ nhiều vấn đề y tế mà nền văn minh hiện đại gặp phải. Các bệnh khác nhau do ăn uống không cân bằng vì vậy hầu hết mọi người sẽ ăn chủ yếu là rau, chế độ ăn nhiều chất xơ và rất ít thịt. Họ không quá cực đoan như một số người ăn chay trong thời đại ngày nay vì cơ thể cần protein và họ không muốn chỉ ăn toàn trứng. Vì vậy họ giết thịt khi cần. Một số linh mục cao cấp hơn không thấy cần phải ăn vì họ có thể khai thác năng lượng và hấp thụ những gì cơ thể họ cần trực tiếp từ vũ trụ thay vì gián tiếp thông qua thức ăn. Họ không phát triển nền văn hóa dựa trên kim loại mà họ sử dụng nhiều đá và đất sét cho các công trình xây dựng. Khoa học của họ phát triển trực tiếp với việc điều khiển năng lượng, nên họ có thể sử dụng thuần thục mọi dạng năng lượng, gồm cả những thứ như lực hấp dẫn. Do đó họ có thể xây các tòa nhà với các khối đá khổng lồ mà hiện nay không thể làm được với nền tảng và tư duy trong thời hiện đại. Họ biết cách sử dụng các năng lượng này bằng cách sử dụng những dụng cụ tưởng chừng như thô sơ và bình thường. Họ biết cách điều chỉnh các nguồn năng lượng khác nhau và khiến chúng tương tác theo cách mà sẽ làm cho những việc đó xảy ra theo ý muốn của họ. Thường thì một người có thể làm được với các công cụ bằng tay nhưng phải được sự đồng ý của tất cả cộng đồng để năng lượng được chảy theo hướng tích cực qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát, với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Trong ba xứ của Atlantis thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Busia gồm một số đảo nhỏ quay chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muôn thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseia cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, vân vân. Tuy nhiên trải qua ngàn năm với phát triển nhanh chóng và vượt bậc, người dân Atlantis đã bắt đầu có sự biến đổi dần trong đạo đức và lối sống. Họ dần trở nên ích kỷ hơn, tàn ác và truy lạc vô độ. Các nhà khoa học vô đạo đức thậm chí đã lai tạo người với động vật, tạo ra các giống người kỳ quái, tham vọng quyền lực. Giống dân này đã chế tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt để rồi một ngày dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn của chính Atlantis ở phần 2 với tiêu đề Atlantis, thời kỳ suy tàn, tạo ra người đầu bò, người cá. Duyên Vạn Cổ sẽ tường thuật lại chi tiết sự băng hoại này. Kính mời quý vị khán giả đón xem.